Tôi thoáng ánh mắt đôi môi mang theo hương mê say Anh cho em tan trong miền man cuốn luôn đi đêm ngày Chẳng như vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay Môi dưới khẽ lên ngôi yêu thương đông để thật đầy Em ngần ngừ cứ ngỡ Đó chỉ là giấc mơ Em ngần ngừ cứ ngỡ Như đang mất ngay trong giấc mơ Thật ngọt ngào em dịu đắm chìm Phút chốc viết từng từ gieo nên thơ Có câu ca trong gió hạt ngân nga dù trời mây Nhẹ nhàng đón luân may ngang qua trao nụ cười Nắng đôi trên khuya sắc vui đôi giữa muôn ngàn vậy yêu là gì có chắc yêu là đây sự thật gì nữa mà mắc đêm bên nâng tay nói rằng ngày ngồi mơ mộng thêm làm gì anh chân chạy mua một bó hoa thêm luôn một món quà khuôn mặt tư cười lên vô tư gắn đi lo ông mạnh mẽ nhà và rồi bước ra